ok bây giờ mình sẽ uh, tiến hành mình uh, khám phá nha mọi người khám phá nó ra làm sao nha coi cái con này có đáng uh, mua hay không nha Rành rành đã định tại sách trời Cớ sao lũ giặc sen xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời <laughs> Đây là bài thơ nổi tiếng của ờ, nhà quân sự Đồng thời là nhà chính trị kiệt xuất của ờ, nước Việt Nam chúng ta đó các bạn Đó chính là Lý Thường Kiệt Quốc Công à, Quốc Công Lý Thường Kiệt nha mọi người Rồi hôm nay à, mình sẽ làm một cái đập hộp ngay chỗ này luôn tại địa điểm này luôn nha mọi người rồi ok bây giờ mình sẽ à, vào vấn đề chính nha ok mọi người hồi nãy giờ chờ cũng 15 ờ, 20 phút á chờ cho cái xe kia kìa đó nó chạy để nó đỡ ồn mà không có chờ được chắc ờ, tập hợp luôn nha mọi người chờ lâu lát nữa nắng xuống á rồi ok giờ mình à, sẽ à, khui hộp để các bạn à, khỏi nôn nóng nha ok vỗ tay vỗ tay sẽ dùng cái cây vít thân cây này để mình sẽ khui ok đây là một cái sản phẩm để hỗ trợ cho bảo vệ cho con con gâu rồ của mọi người nha giờ mình cũng không biết nó ra làm sao bây giờ mình gỡ ra mình cũng khám phá giống như mọi người luôn đó ủa, ủa này gì đây gì đây gì đây gì đây ôi nó nó nó nó nó chia lại cái cái cái bị này mình uh, mình tưởng là là là cái gì chứ hàng này made in ờ, China nha mọi người đó đây là cái uh, túi telecin để ờ, bảo vệ GoPro đó con GoPro xài xong rồi dùng dùng đây luôn khỏi có ờ, thay lên nha mọi người tuy nó ờ, hơi mất công một xíu tốn chi phí một xíu nhưng mà nó bảo vệ được cái lên GoPro của mình nha bảo vệ được cái lên là cái con mắt đó. thì cái lên cái giá trị nó cao mà mình bảo vệ để mình xài ok bây giờ mình sẽ tiến hành mình khám phá nha mọi người khám phá nó ra làm sao nha coi cái con này có đáng ờ, mua hay không nha mình ờ, mới khám phá ra cái này kéo cái gì nè mọi người đó đó chứ không là lấy cái dít nữa kiếm cái dít nữa đó có gì rất là tiện luôn ok đây đó cho cái gì của tia lê xin gì đó mã gì đó biết nữa rồi để đây luôn đây rồi mình sẽ à, khám phá đó nha cái này à, không có gì hết bây giờ mình sẽ bỏ cái con gâu cho cái con gâu rồ vào trong đây thử xem cho cái con gâu rồ vào trong đây thử xem coi nó có ok không nha thì cái này nó có, có cái lỗ hở nè mọi người sao nó không dính lại mà nó có cái lỗ hở nè đó nha ok các bạn cái cổ máy uh, xe tăng nó đã uh, di chuyển đi chỗ khác rồi mọi người tiếp tục nha mọi người tập hợp ở trên ờ, đây thì phải chấp nhận những cái tình huống vậy thôi đây nó là một số cái ờ, chi tiết là để mình xem thử cái đường chỉ á, thì ờ, một số cái đường chỉ á, là nó đều nha mọi người mình kiểm tra chi tiết mà mình đi khám phá mà mình soi mối cái sản phẩm này mà đó ở ngoài á, thì nó làm bằng một cái uh, da da này không biết da thiệt hay da giả đó mà về đây có da là được đúng không mọi người đó rồi ở đây nó cho mình một cái uh, dây kéo nè mình đã thấy cái dây kéo nó để mình xem dây kéo nó thì trên cái dây kéo nó không có in cái logo của cái hãng này nha mọi người nhưng mà ở ngoài đây thì nó có in hãng nè ở ngoài đây nó có in hãng Teleson này đó rồi bây giờ mình sẽ kéo ra mà mình soi tiếp nha mọi người mình soi tiếp ở trong đây nó có cái gì thì cái uh, bên ngoài là một lớp da bên uh, trong của nó là cái gì nha đó bên ngoài lớp da nhưng mà cái này cứng nè mọi người cứng cứng chứ không phải mềm nha cứng bao lớp da nhưng mà cứng đây mình sẽ tách ra gì mọi người đó mình sẽ tách ra đi bên trong đây là một cái lớp nỉ nỉ mềm nha mọi người đó oh, nó cũng ờ, gọi là chu đáo kìa nó nó nó nó thiết kế để một cái lòi ra gì để mình gắn cái um, mình bỏ cái um, gâu rồ vô để bảo vệ cái linh đó nè mọi người nè nó có cái độ lòi ha đây độ lòi mọi người nè lòi nè lòi làm với uh, ờ, không có nè đó đặt cái con Laura và mình kéo lại xem nó có bảo vệ cái lên đâu nha như một cái bánh sandwich luôn Ồ, kéo lại nè Mình sẽ kéo lại Đây Đó Wow, rất là ờ, tuyệt luôn Đây, đây, đây Mình đã khám phá ra một cái ờ, gọi là cái hay của nó nó để cái này tức là mình có một cái là mình ờ, ví dụ như mình đang quay ở trên một cái ví dụ như mình đang à, quay ở trên một cái máy à, xe máy hoặc là một cái à, gì đó hoặc là một cái để cầm tay nha mọi người cái, cái ví dụ như cái cánh tay của mình là một cái tripod đây nha đó mình ví dụ nha đó thì ví dụ như mình quay xong á là bắt đầu cái bắt đầu mình ốp như vậy nè mình ốp như vậy là mình đóng như vậy luôn đó mình ốp như vậy mình đóng như vậy luôn là mình kéo lại ốp như vậy mình đóng như vậy mình kéo lại nè đó nghĩa là gì là mình bảo vệ luôn nha mọi người nó là có một cái tinh tế vậy còn ở dưới đây là cái cái gắn của robot mình cứ cầm vậy cho dù cái gâu rồi mình nó có lỡ may mà mình để một cách nó vô tư thì nó vẫn ờ, vô được nha mọi người ok nha mọi người đó thì cái sản phẩm này à, mình mua là một trăm à, rất là hợp luôn rất là đẹp luôn nha mọi người bây giờ em Google đã có một cái ờ, gọi là chiếc nhà nhỏ nhỏ xinh xinh xin chào mọi người nha video à, đến đây cũng à, kết thúc rồi DBL à, xin tạm biệt mọi người mọi người hãy đăng ký chia sẻ để ủng hộ TBL ra nhiều clip đập hợp hay hơn nha kiếm nhiều địa điểm đẹp hơn nha rồi bye bye mọi người hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau nha bye bye